Đây có phải là những gì các bạn đang cần không ạ? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu một, một cái dạng đề liên quan tới tư tưởng đạo lý Nhưng đây sẽ là cái dạng đề mà à, nó sẽ được thể hiện qua một cái câu trích dẫn được không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái đoạn viết này ở trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, được không ạ? Một cái cuốn sổ rất là nhỏ thôi nhưng mà lại chứa đựng ở trong đó cực kỳ là nhiều à, những cái điều thú vị đấy. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Đây ạ, đề bài ngày hôm nay của chúng mình sẽ là Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến sống, tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn. Được không nào? Ok không ạ? À? Có nghĩa là đối với cái câu nói này chúng mình sẽ có những cái góc độ cảm nhận hay nói cách khác là tìm ra những cái thông điệp bài học được rút ra thì ở đây chị đã lựa chọn cái thông điệp bài học đó chính là à chúng ta không ngừng được không ạ à, chúng ta không ngừng hoài bão chúng ta không ngừng ước mơ chúng ta không ngừng dấn thân và không ngừng cố gắng tức là luôn luôn phải có sự thay đổi không thể nào mà dừng lại được bởi vì nếu như cuộc sống này chúng ta chỉ cần dừng lại một chút thôi là đã có rất là nhiều người sẽ vượt qua cái ngưỡng mà chúng mình đang đang tiến đến rồi. Thế nên là chúng ta phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn cố gắng và luôn luôn nỗ lực. Đó chính là cái bài học mà chị lựa chọn từ cái trích dẫn này để chia sẻ cùng với các bạn. Chúng mình sẽ có một cái phần mở đoạn cụ thể như sau. Chúng ta sẽ mở đoạn bằng hai câu ạ. Chị luôn luôn nói với các bạn rằng là đối với cái câu nghị luận xã hội này thì cái phần mở đoạn các bạn làm thế nào để đi vào đề một cách trực tiếp, được không ạ? Đi vào đề một cách trực tiếp nhá. Đây như sau. Cuộc sống hiện đại luôn vận động không ngừng nghỉ Mỗi giây phút trôi qua đều thật nhanh, nếu không sớm nhận thức được và tự thân nỗ lực thì sẽ chẳng mấy chốc ta tự gắn cho cuộc đời của mình hai chữ vô nghĩa. Câu nói, sống, tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn, giống như một lời nhắc nhở thúc giục ta, hãy nhanh chóng bước những bước đi của hoài bão, của dấn thân, của cố gắng. Ok chưa ạ? Vậy là các bạn ơi, ngay từ cái phần mở chị đã đưa ra được cho mình cái bài học thông điệp Đúng không ạ? Chị đã đưa ra được cho mình cái bài học thông điệp mà các bạn cần trọng tâm đi làm rõ ở trong cái câu trích dẫn này rồi được không nào? Chúng ta đều biết rằng là cái dạng đề nghị luận xã hội ờ, ở cái dạng tư tưởng đạo lý thì chúng mình có thể chia thành hai cái dạng đề chính. Về mặt hình thức, dạng thứ nhất là người ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, ví dụ bàn về ý nghĩa của niềm tin, vai trò của tình yêu thương, vai trò của động lực, vai trò của sự cố gắng nỗ lực, vai trò của kiên trì vân vân. Thế nhưng cũng sẽ có một cái dạng đề mà dường như đối với các bạn thì nó khó nhằn hơn. Đó chính là các bạn phải đi làm rõ về một cái bài học thông điệp nào đấy được gửi gắm qua một cái câu trích dẫn. Thì đây chính là một cái dạng đề như thế á. Và ở đây thì chị không không lựa chọn được không nào? Chị không lựa chọn là mình sẽ giải thích tường tận rằng là sống là gì Một cuộc hành trình không thể trì hoãn là gì Mà đây về cái phần giải thích để rút ra bài học thì chị đã đưa ra như sau Bằng hình ảnh so sánh giữa cuộc sống và cuộc hành trình không thể trì hoãn Câu nói đã đem đến cho chúng ta bài học về lối sống chủ động Không trì hoãn, ngần ngại hay lảng tránh trước gian nan thử thách Tự tin làm chủ cuộc đời mình Các bạn ơi được không ạ? Giải thích hình ảnh và suy ra phần thông điệp luôn Bởi vì các em phải hiểu là như thế này Trong cái khoảng dung lượng khoảng 200 chữ Chúng ta không có đủ thời gian để chúng mình giải thích rằng là à Sống là gì Cuộc hành trình không thể trì hoãn là gì Thế nên là chị muốn các bạn sẽ chú ý giúp chị là Hãy ngắn gọn nhất có thể Để từ cái phần giải thích ngắn gọn ấy Chúng ta rút ra được cái phần quan trọng nhất Là cái bài học mà chúng mình sẽ tiến đến bước tiếp theo Phân tích và bàn luận hiểu chị không ạ? Đương nhiên là bản thân chị hiểu rằng là đây là một trong những cái dạng đề nghị luận khá là khó với các bạn Bởi vì là vấn đề trực tiếp các bạn đã cảm thấy khó rồi Thêm vào đây nữa là những cái vấn đề liên quan tới một cái trích dẫn thì đôi khi sẽ làm cho các bạn kiểu như là bị uh, lưu lạc ấy khiến cho các bạn kiểu rất là rất là khó không biết là đi về cái hướng nào bây giờ mới đúng thì hãy tin vào bản thân mình hãy tin vào cái suy nghĩ của mình hãy tin vào trái tim mình và các em cảm nhận được bài học gì rút ra từ cái câu trích dẫn đấy thì các em cứ chân thành đưa nó vào trong bài viết và làm thế nào đấy bằng cách nào đấy để thuyết phục người khác là được ok chưa ạ rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiến hành bước phân tích và bàn luận nhé trì hoãn sẽ khiến ước mơ của ta mãi mãi nằm trên trang giấy Mãi mãi ở chân trời xa vời ta không thể chạm đến Bạn dám nghĩ nhưng không dám làm Bạn muốn thành công nhưng lại sợ thất bại Không chỉ hoãn đam mê xây dịch được không ạ? À? à chúng ta có thể đưa ra những cái phần lập luận ở đây để khẳng định rằng là gì ạ? À cuộc sống của chúng ta sẽ phải gì nhở? À sẽ phải luôn luôn đương đầu, sẽ phải luôn luôn thay đổi. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta đặt ra những cái câu hỏi cũng là cái phần thật ra ấy. Đây là những cái câu hỏi đã tìm được câu trả lời sẵn rồi. Đúng không nào? À đây là những cái câu hỏi mà chúng ta đã tìm được câu trả lời sẵn rồi Chẳng qua là chúng ta đang muốn đối thoại thêm với người đọc để làm rõ về cái vấn đề này thôi Bạn nghĩ nhưng bạn không dám làm Bạn muốn thành công nhưng lại sợ thất bại Lối sống trì hoãn ấy là một trong những nguyên nhân đẩy con người ta đến với sự tụt hậu Và khiến cho chúng ta mất đi sự tự tin cần thiết chấm Cuộc sống là một vòng tuần hoàn thay đổi không ngừng Chính vì vậy, bản thân chúng ta cần phải luôn luôn nỗ lực vươn lên, cố gắng để có thể đạt được những thành công và khát vọng của bạn. Đưa ra một phần dẫn chứng ạ. Không chỉ hoãn đam mê xê dịch, dù đã có những lúc muốn gục ngã vì làm 5 năm, vì làm 5 công việc một lúc, chàng trai Lý Thành Cơ đã trở thành một uh, một uh, travel blogger nổi tiếng. 25 tuổi đi được 30 quốc gia mà vẫn hoàn thành tốt công việc với mức lương lý tưởng. Cuộc đời của mỗi con người là hữu hạn. Vì vậy nếu còn trần trừ do dự, ta sẽ bỏ lỡ thời gian và những cơ hội quý giá để xây dựng cuộc sống và tìm kiếm thành công. Chấm. Đưa ra phần uh, gửi gắm đến chính bản thân mình và thông điệp đến mọi người ạ. Hãy dũng cảm bước đi, chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Con người sẽ trưởng thành, được sống một cuộc đời phong phú, giàu trải nghiệm và có ý nghĩa. Qua câu nói sống, tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn. Mỗi người chúng ta tôi và bạn hãy tự đặt ra hãy tự đặt ra mục tiêu phù hợp với bản thân mình và lập kế hoạch để thực hiện nó hãy tin vào chính bạn bởi không ai khác bạn sẽ là người chinh phục được những ước muốn đang còn ấp ủ đừng để dành mọi việc cho ngày mai mà hãy luôn tự hỏi không bây giờ thì là bao giờ được không ạ à? không bây giờ thì là bao giờ Ok chưa nào? Các bạn ơi, hãy chú ý giúp cho chị nhá. À, đấy là tiếp tục lại là một cái dạng mà chúng ta có thể đưa ra một cái câu hỏi. Một cái câu hỏi nhưng thật ra là ai cũng đã tìm được cái câu trả lời cho chính mình rồi để gửi gắm Thì cái vấn đề chúng ta lựa chọn để bàn luận về cái trích dẫn này Đó chính là cuộc sống là một cái cuộc vận động không ngừng nghỉ Thế nên bản thân chúng ta cũng không được phép dừng lại Mà phải luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực để vươn tới những cái khát vọng, những cái ước mơ mà chúng ta muốn chinh phục Thế nên cuối cùng để gửi gắm một cái thông điệp tới chính bản thân tôi và với mọi người Thì tôi đã đưa ra một cái một cái câu một cái câu hỏi dành cho tất cả mọi người đó chính là và cũng đó cũng chính là một cái lời nhắn nhủ ạ. Đồng thời đó cũng chính là một cái lời nhắn nhủ. Đừng để dành mọi việc cho ngày mai mà hãy luôn tự hỏi không bây giờ thì là bao giờ. Ok chưa nào? Các bạn ơi, đấy là một trong số những cái bài nghị luận xã hội mà chị muốn giới thiệu với các bạn ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Ở trong cái cuốn này thì cũng có một cái đề rất hay đó chính là Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Anh chị có suy nghĩ gì về những thăng trầm trong năm tháng tuổi trẻ? Được không ạ? À? Đây cũng là một cái đề bài rất hay. Bản thân chị cảm thấy là nó gần gũi với chúng ta. Đúng không ạ? À? Bản thân chị cảm thấy nó gần gũi với chúng ta nếu như ở cái đề số 1 vừa rồi chúng mình chia sẻ với nhau. Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là một cái đề gửi gắm đến ta một thông điệp rằng là tuổi trẻ không được phép dừng lại. Chúng ta phải luôn luôn thay đổi, Chúng ta phải luôn luôn cố gắng Chúng ta phải kiên trì nỗ lực cho mục tiêu của chính mình Thì đây lại là một cái đề khiến cho chúng ta nhớ về những cái năm tháng đang dần trôi qua Đó chính là những năm tháng tuổi trẻ Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào Mặc dù là gì ạ? Thật ra là chúng ta có thể hiểu cái câu này đó chính là gì ạ? Tuổi trẻ của ai thì cũng phải trải qua những khó khăn vất vả Chúng ta sẽ phải đương đầu với những khó khăn ấy Đôi khi là thất bại Thế nhưng mà người ta vẫn ước có thể quay trở lại để được gì ạ? À để được có thể trải qua những cái khó khăn như thế. Thì ở đây cũng có một cái bài à, ở đây ạ cũng có một cái bài về cái đề này mời các bạn cùng tham khảo nhé. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó ghi lại dấu ấn của một thời sống nhiệt huyết say mê lý tưởng và cũng là dấu ấn vụng dại đầu đời, những thất bại đau đớn không thể nào quên. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Cơn mưa rào là cơn mưa diễn ra một cách nhanh chóng, chốc lát nhưng mang cường độ mạnh. Hình ảnh này được so sánh với tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cảm là sự thể hiện tuổi trẻ có thể trải qua những khó khăn mất mát, những thất bại, nhưng ta không ngại ướt thêm một lần nữa, luôn mong muốn được trải nghiệm những điều đã đi qua. Như vậy, câu nói đã khẳng định vẻ đẹp của tuổi trẻ, Lứa tuổi tuy ngắn ngủi, nhiều bồng bột, nhiều vấp ngã, nhiều khó khăn nhưng lại là lứa tuổi đáng nhớ nhất, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những thăng trầm trong tuổi thanh xuân. Xong phần giải thích ạ. Được chưa nào? Bắt đầu này. Tuổi trẻ là lứa tuổi con người không mong cái gì dễ dàng, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Tuổi trẻ có ý nghĩa là khi con người có lý tưởng, có định hướng cho tương lai. Chắc hẳn kính ngư ánh viên sau này sẽ nở nụ cười rạng rỡ khi nhớ về một thời tuổi trẻ đã nỗ lực và cống hiến hết mình vì đam mê, ước mơ và hoài bão cho gì à, à cho sự nghiệp bơi lội của mình. Chắc hẳn huyền chip của sau này sẽ chẳng bao giờ hối hận về một tuổi trẻ đã dám đã, dạ, đã dám xách ba lô lên và đi vòng quanh thế giới. Những bước chân đã khởi đầu cho trào lưu mới trong người trẻ Việt, đó là khát khao vươn ra thế giới, đi và trải nghiệm Tuổi trẻ nhiều vụng dại và sau mỗi lần thất bại ta lại lớn lên. Chính bởi bài học ấy đáng giá và ý nghĩa vô cùng mà chẳng ai trong chúng ta chịu buông lời từ chối nếu như có cơ hội được ướt mưa thêm một lần nữa trong cơn mưa rào của tuổi thanh xuân ấy. Quan trọng hơn cả những mất mát là cách tuổi trẻ dũng cảm trải qua khó khăn, thể hiện niềm tin và sự quyết đoán trong cuộc đời của chính mình. Cơn mưa rào thanh xuân tuy ngắn ngủi, có những nuối tiếc, có những buồn đau. Nhưng trên tất cả, chúng ta nhận thức được mình phải luôn hướng về phía trước, không ngừng cố gắng, chẳng ngại dấn thân để cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa thanh xuân là cầu vòng rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Được không ạ? Ví dụ là như vậy. Ok chưa nào? Chúng ta có ngày hôm nay chị chia sẻ với các bạn về hai cái đoạn nghị luận xã hội. Một cái đề liên quan đến tuổi trẻ, những năm tháng thăng trầm trong tuổi trẻ, chúng ta suy nghĩ gì, đúng không ạ? Và đề số 2 là một cái đề nhắn nhủ đến những người trẻ chúng ta rằng cuộc sống này là không ngừng vận động và chúng ta không bao giờ cho phép mình được từ bỏ dẫu rằng có phải đối diện với những cái khó khăn thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thay đổi, chúng ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực, chúng ta vẫn phải tiếp tục di chuyển, chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng cho hoài bão và ước mơ của chính mình. Được không ạ? Thì à, các bạn thử tham khảo hai cái đoạn văn này để có thêm những cái ý tưởng cho bài viết của mình nhá. Nếu như các em vẫn chưa viết nghị luận xã hội tốt thì nhanh chóng tìm hiểu ngay về khóa học luyện đề của chị khai giảng vào tháng 1 dương này. Đây sẽ là khóa học mà chúng mình học phương pháp, viết, đọc hiểu, nghị luận xã hội và cả nghị luận văn học đấy. Thêm vào đấy chúng mình sẽ còn có luyện đề, cái bộ đề gần với à, đúng theo cái cấu trúc của đề thi Trung học phổ thông quốc gia nữa. Ok chưa ạ? Bye bye! Cảm ơn các em rất nhiều. Chúc các em một ngày vui vẻ nhá. Bye bye.